À, xin chào tất cả mọi người Hôm nay thì à, Minh Tâm sẽ cùng với tất cả mọi người à, khám phá à, một cái à, vùng đất à, ngã ba chùa mà đã được sách ghi à, ghi nét kỷ lục Việt Nam đó à, cả nhà là công nhận là một cái à, nơi à, có nhiều từ viện nhất Việt Nam được ghi nhận cái Guinness của kỳ cục lực Việt Nam ha thì à, Minh Tâm đang đứng trên quốc lộ à, dẫn lên Đà Lạt nè quý vị thì chúng ta cũng biết là cái khu à, ngã Ba Chùa này cách Đà Lạt khoảng 40 cây số và cách Thác Bông Gu khoảng 7 cây số thì à, có một cái ngã ba để đi vào ha ngã ba chúng ta vừa qua cầu Đại Ninh à, thì sẽ có một cái ngã ba đi vào ngã ba chùa à cả nhà ơi mình đang rẽ vào cái ngã ba của à, cái khu làng chùa nha cả nhà à nơi đây à, có một cái ngôi bảo tháp rất là lớn ngôi bảo tháp này có thể nói là à, một trong những cái bảo tháp lớn nhất thế giới mà trên thế giới hình như là chỉ có hai bảo tháp thôi một cái là ở Việt Nam mình và một cái ở ờ, Ấn Độ hay là một quốc gia nào đó thì anh ờ, Tâm cũng không không rõ lắm nhưng mà biết rằng là đây là một trong hai cái ngôi bảo tháp lớn nhất thế giới à, nơi đây được tích uh, Guinness kỷ lục công nhận là nơi có nhiều tự viện và chùa Phật giáo nhiều nhất của Việt Nam chúng ta nhà là một cái ngôi tịnh xá quý vị đường đi vào làng chùa thì à, đã bê tông rất là khang trang xe chạy rất là ok rất là to đúng không ạ chúng ta thấy trên đường thì à, rất là nhiều tu sĩ Phật giáo à, đường vào chùa cũng là đường à, à, đi vào cái à, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng đó cả nhà này chúng ta rẽ vào đây ha chúng ta rẽ vào đây sẽ đến với cái ngôi bảo tháp chúng ta thấy là giải giác trên đường chúng ta vào có rất nhiều ngôi chùa tiếp tục rẽ trái nhé đây chúng ta đã thấy lắp ló ngôi bảo tháp rồi quý vị và chúng ta đi cặp vào đã xuất hiện bảo tháp rồi cả nhà ơi đẹp lắm luôn á chúng ta cùng chạy à, bên hông của con bảo tháp đường à, một con đường hoàng què và đang lên một cái dốc đây quý vị ạ à, rất là hoành tráng rất là lớn mọi người thấy rõ không ạ à? chúng ta dừng lại ít phút ha để à, thấy rõ hơn về ngôi bảo tháp thì đang trong tình hình dịch đó à, cả nhà thì um, sư phụ ở chùa cũng không có uh, đón khách được bởi vì uh, cái uh, giữ cái sự an toàn cho các uh, tu sĩ đang tu học trong đây chúng ta chỉ có thể quay bên ngoài như thế này thì ngôi bảo pháp này là à, của à, tên chùa đó là phương liên tịnh xứ một ngôi chùa của à, hòa thượng à, thích thiện tâm thích thiện tâm quý vị là người đã viết ra rất nhiều sách và và là một trong những bậc cao tăng của Việt Nam đương đại à, chúng ta đã quay lại với ngôi bảo tháp Tỳ Lô Giá Na một công trình đồ sộ của Phật giáo vào ban đêm rồi nè vào lúc này thì à, đã lên đèn rồi chúng ta nhìn à, vào ban đêm à, mới thấy được cái sự lung linh kỳ ảo của ngôi bảo tháp mọi người có cảm thấy đẹp lắm không ạ à? à, khi mà nhìn từ bên ngoài khi mà tận mắt chứng kiến cái công trình đồ sộ Phật giáo này thì à, à Minh Tâm phải thấy là cảm thấy là rất là choáng ngợp choáng ngợp trước cái à, bàn tay khéo léo của con người đã dựng nên một cái ngôi bảo tháp quá là à, tuyệt vời và thiêng liêng như thế này mình không ngờ là Việt Nam mình có thể xây dựng một cái ngôi bảo tháp mà à, nhất nhì trên thế giới như thế này bởi vì minh tâm đã nói thì à, trên thế giới chỉ có hai bảo tháp tỳ lô giá na thôi các bạn à, đó là một là ở Việt Nam chúng ta và một ở một quốc gia nào đó cũng à, tu học về Phật Phật giáo à, mà Minh Tâm sẽ tìm hiểu sao và sẽ thông tin đến các bạn thì nhìn từ xa xa chúng ta có ờ, thấy được cái ngôi bảo tháp nhỏ nhỏ từ xa không ạ à? thì đó là tên của bảo tháp này là Đại Tạng Cát thì theo Minh Tâm tìm hiểu thì Đại Tạng Cát nghĩa là nơi thờ các cái bộ kinh của Phật giáo từ nguyên thủy đến giờ à, cho nên được gọi là Đại Tạng Cát chúng ta cũng thấy rất là lung linh đúng không ạ lung linh và kỳ ảo nơi đây mà chúng ta có thể quan sát từ à, trên cao thì chúng ta mới thấy hết tất cả những sự nguy nga đồ sộ của một cái quần thể bảo tháp như thế này nếu các bạn có dịp mà trở về tỉnh Lâm Đồng à, đến cái khu Đại Ninh này và chúng ta hỏi về làng chùa hoặc là hỏi à, ngã ba chùa thì tất cả người dân nơi đây đều biết ạ à. nó thuộc à, thôn Phú Hội à, Đại Ninh Đức Trọng Lâm Đồng thì à, nơi đây có rất nhiều tự viện rất là nhiều chùa à, nhưng có ngôi chùa Phương Liên Tịnh Sứ có xây dựng được cái ngôi bảo tháp Tỳ Lô Giá Na à, đồ sộ như thế này là quần thể nổi bật nhất của khu làng chùa này các bạn Vâng, chúng ta nhìn thấy cái vòng thành à, để bao bọc ngôi chùa này thì rất là dài. Nếu mà đi hết cái vòng thành này thì à, mất tầm khoảng ờ, hơn một giờ đồng hồ các bạn bởi vì quần thể này là à, theo ghi nhận của Minh Tâm được biết thì à, nó phải trên 2 hecta à, 2 hecta đất công trình được xây dựng à, trên 10 năm các bạn trên 10 năm à, đến thời điểm này thì có thể nói là công trình đã xây dựng à, gần như là 90 phần trăm à, chúng ta chỉ còn những hạng mục nhỏ à, để xây dựng các cái lối đi à, những cái tiểu cảnh hoặc là những cái à, cổng phụ bên ngoài yeah. Dạ. thì à, phía sau đây là theo minh tâm được biết đó là một cái khu dân cư thì những người dân nơi đây đều là những cái cư dân phật tử từ xa xôi à, về đây những người có hữu duyên à, về đây trở về đây để mua đất cất nhà à, nương vào ngôi bảo tháp này để tu tập à, đứng ở cái vị trí của Minh Tâm lúc này thì Minh Tâm phải vượt lên một con dốc một con dốc rất là cao để chúng ta đến gần với ngôi bảo tháp một con dốc rất là cao các bạn à, nếu mà mình đi xe đạp thì chắc là đạp lên không nổi đâu những cái xe Honda lên là phải trả số lên mới lên được cái nơi đây và nơi đây là cái vị trí đẹp nhất các bạn là một vị trí mà chúng ta ngắm bảo tháp rõ nhất và đẹp nhất đấy mọi người thấy rõ không ạ thì công trình này à, à, theo minh tâm được biết thì à, đèn à, như thế này à, tới à, tới khuya thì sẽ tắt bớt một cái lượng đèn mà chỉ còn những cái ánh đèn nhỏ xung quanh ngôi bảo tháp thôi thì giờ phút này chúng ta vẫn còn chiêm ngưỡng được tất cả những cái độ huyền bí lung linh của ngôi bảo tháp khi mà tất cả các ngọn đèn đều đã được à, thắp sáng lên yeah. Dạ. còn phía bên tay trái chúng ta đó là một cái khu à, khu rừng ạ à khu rừng này thì à, sẽ dẫn vào à, à, đấy khu rừng này dẫn vào cái à, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng nơi đây cũng à, rất là yên tĩnh à, thích hợp cho à, các bạn à, học viên à, đến đây để mà cai nghiện hả cai nghiện đây đây là cái bản à, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng và con đường vào à, rất là yên tĩnh thì nằm cạnh một ngôi chùa với một cái sự trong lành à, trong suốt và cái từ trường tốt đẹp như thế này thì Minh Tâm nghĩ là tất cả học viên chúng ta sẽ cố gắng à, vượt qua à, vượt qua được cái chính mình vượt qua những cái đam mê mà nó không được tốt lắm à, có thể ảnh hưởng sức khỏe ảnh hưởng đến à, đời sống xã hội của chúng ta à, thời tiết của à, Đức Trọng à, lúc này thì tầm khoảng 16 17 độ à, thời tiết rất là lạnh rất lạnh quý vị rất lạnh nhưng mà rất là dễ chịu và chúng ta đứng với ngôi bảo tháp như thế này thì chúng ta à, sẽ cảm thấy rất là <laughs> thanh bình một cái cảm giác à, yên ắng bình yên à, rất đổi là thích thú à, ban đêm thì cũng rất là vắng người giờ này thì tất cả những người à, phật tử nơi đây à, đã vào công phu buổi tối rồi cho nên ít ai mà ra đường lúc này và chúng ta thấy là chính giữa ngôi bảo tháp đồ sộ nguy nga này là chúng ta thấy có bốn tháp nhỏ bốn tháp nhỏ ở bốn phía bốn góc nếu như chúng ta có dịp nhìn từ trên máy bay xuống thì chúng ta sẽ thấy à, một cái quần thể ngôi bảo tháp rất là lớn lớn lắm các bạn ạ à. lớn mà mình không thể nào mà có thể diễn tả được bằng những cái à, góc quay như thế này lớn lắm ạ à. chúng ta chỉ nhìn thấy cái à, vòng thành vòng thành để bao bọc ngôi chùa thì chúng ta thấy là rất là dài rất là dài rất là thâm thẳm và khi mà minh tâm à, đi lên tới trên cái cái cái cái này thì phải leo qua một cái con dốc dài chúng ta thấy là cũng đang có một con dốc đi xuống thì à, đi hết cái dòng cung của cái ngôi chùa này thì chúng ta à, chắc có lẽ <laughs> là cũng rất là là là là, là lâu ừ, không khí lúc này rất là yên tĩnh rất là yên tĩnh ừ, ngôi bảo tháp thì chúng ta thấy là cứ sừng sững hiên ngang như vậy ừ, phía sau thì à, chúng ta thấy là phía sau có một cái à, khu dân cư mà tất cả những cư dân ở đây đều là những cái tín đồ Phật giáo các bạn mọi người à, đa số là mọi người về đây à, mua đất cất nhà từ khắp à, các bốn phương đến đây à, để mà có hữu duyên mua đất và cất nhà ở đây để tu tập nương vào cái ngôi bảo tháp này nương vào chùa này à, để mà tu tập chúng ta thấy là bên đường cũng có một à, một à, phật tử thuần thành đang à, tịnh tâm hướng về bảo tháp chúng ta đang đi vào cái à, khu dân cư mà trong đây cũng rất là nhiều nhà và cũng có rất nhiều chùa thì trước kia thì nghe những người dân địa phương thuật lại thì nơi đây rất là heo hút và và, và vắng vẻ thì sau khi hòa thượng à, thích thiền tâm về đây để mà khai sơn à, lập tự cả cả nhà thì à, đến giờ phút này nó đã trở thành một cái quần thể chùa à, và trở thành một cái làng chùa nơi mà à, được ghi sách à, sách Guinness kỷ lục Việt Nam ghi nhận là khu à, khu có nhiều tự viện và chùa nhất nhất Việt Nam đây chúng ta thấy rất là yên tĩnh hả cái không khí rất là yên tĩnh à, mọi người à, giờ này à, chắc là cũng đang à, công phu tối à, phía sau ngôi bảo tháp thì chúng ta đi à, dòng cái à, dòng cung của ngôi chùa cái à, dòng thành tường bao vanh ngôi chùa nè cả nhà đường xá nơi đây khá là khang trang và sạch sẽ mỗi người dân nơi đây rất là hiền hòa và thân thiện mỗi người à, theo minh tâm nghĩ là à, đều là những người phật tử thuần thành còn sâu bên trong được cả nhà còn sâu bên trong là nơi đây chúng ta cảm nhận là rất là yên bình đúng không ạ có những ngôi nhà rất là sang trọng rất là đẹp được xây dựng nơi đây và cũng còn rất nhiều những mảnh đất trống mà theo tìm hiểu thì à, tất cả hầu như đã có chủ rồi các bạn đã ừ, có chủ hết rồi cả nhà mọi người à, và đất ở nơi đây thì à, đã à, lên rất là cao giá rất là cao đến thời điểm này à, có thể nói là à, tầm bảy tám trăm triệu một à, một cái nền đất một nền đất là khoảng 100 mét vuông ngang năm và dài một à, 20 mét nhưng mà theo người dân địa phương thì nói là cũng à, rất là khó tìm được một à, miếng đất để mà mua bởi vì tất cả đều đã có chủ rồi à, chúng ta thấy là đấy trở lại với ngôi bảo tháp nha cả nhà đẹp lắm đúng không ạ và ban đêm thì à, đèn rất là rực rỡ và không khí rất là dễ chịu mát mẻ mình tâm rất mong là tất cả à, à, quý vị khán giả có duyên xem được video clip này chúng ta sẽ hưởng được cái năng lượng à, lành những cái từ trường à, trong suốt à, bình yên của ngôi bảo tháp à, sẽ mang đến cho tất cả mọi người sự à, à, thiêng liêng những niềm tin tâm linh à, có giá trị để tất cả chúng ta à, quy hướng về à, con đường tâm linh của mình thì à, Minh Tâm sẽ cố gắng à, khi nào mà à, chùa sẽ cho phép chúng ta vào trong để mà quay bảo tháp thì mình tâm chắc chắn sẽ vào à, bên trong để mà quay cái bảo tháp này cho tất cả quý vị cùng chiêm ngưỡng và chiêm bái cái công trình đồ sộ, công trình Phật giáo đồ sộ nhất Việt Nam của chúng ta. À, chúng ta đi từ nãy giờ mà các nhà cả nhà cũng phát hiện là rất là ít có thấy à, người nào có mặt ở bên ngoài đúng không ạ? Các cái ngôi nhà có những cái từ những cái kiến trúc đơn sơ có những cái dàn hoa mọc dại bên đường những cây gỗ ghép lại những miếng gỗ ghép lại à, chúng ta thấy à, cái kiến trúc rất là thô, thô sơ nhưng mà nhìn rất là hay đúng không ạ đấy thì à, xa xa là nhìn à, là chúng ta phát hiện cái ngôi bảo tháp mà à mọi người khi mà chúng ta đi sâu vào trong cái à, khu dân cư à, à, của những người ở khu làng chùa này nè thì chúng ta cảm giác một cái sự yên bình rất là đổi à, rất đổi là bình yên đúng không ạ à, đèn thì rực sáng đường xá thì rất vắng nhưng mà sạch sẽ à, rất là yên tĩnh à, mọi người giờ phố này là à, à, chắc là công phu hết rồi à, đây các lối đi thì à, trồng hoa rất là đẹp đẹp lắm luôn á quý vị đẹp lắm luôn cả nhà đây một ngôi nhà mà mình tâm quay được à, và theo minh tâm được biết thì à, những con đường nơi đây à, cũng mang cái tên rất là đặc thù của Phật giáo và chúng ta đang đi trên con đường à, có tên là Nang Đà thì Nang Đà cũng là một trong 10 đệ tử đại đệ tử của Đức Phật ngày xưa đường Nang Đà hay là đường à, Kiều Trần Như đường Xá Lợi Phất đường Mục Kiền Liên là những cái tên đường mà chúng ta nghe rất là lạ đúng không ạ? Bởi vì à, khu đây là khu làng chùa à, và có thể nói là một cái khu vực à, chỉ là những cái đặc thù của Phật giáo nơi đây mà thôi. À, cho nên những cái tên đường nó cũng rất là lạ à, mà chúng ta cảm thấy là rất là sạch sẽ, yên bình đúng không ạ? À, mọi người trồng hoa, trồng bông trên các cái lối đi cũng rất là đẹp. Đây xin mời à, cả nhà chúng ta cùng ngắm nhé. có những ngôi nhà sáng đèn một nơi rất là nhiều ánh sáng đúng không ạ một nơi à, rất là à, tách biệt với bên ngoài nhưng những thế giới ồ những cái thế giới ồn mào bên ngoài thì chúng ta thấy là ban đêm người dân ở đây cũng để xe bên ngoài như thế này cả nhà một cái sự yên bình mà rất là lạ đúng không ạ chúng ta cảm giác như là chúng ta lạc vào một cái thế giới nào khác không nghĩ đó là một cái ngôi làng của Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ thì à, à, kính chúc mọi người có một đêm thật ấm áp, an lành, bình yên à, và luôn luôn hưởng được những năng lượng à, tích cực từ vũ trụ à, và chúng ta có một cái đời sống tâm linh à, thật là bình yên và luôn luôn à, à, sống an lành trong chánh pháp. Xin chào tất cả mọi người và xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin thân ái chào tất cả mọi người.